hai cây khế. Có hai anh em mồ côi mẹ sớm, ở với cha từ nhỏ. Người cha vì phải làm lụng vất vả nên thường đau ốm luôn, không còn đủ sức làm lụng gì được mấy. Nhà lại nghèo, không có gì ngoài hai cây khế và cái sân nhỏ bằng chiếc chiếu của ông bà để lại. Người anh cả thì rất lười biếng, suốt ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ngồi bó gối nhìn trời nhìn đất mọi việc đều dồn lên đôi vai của người em út. Năm ấy, người cha lâm bệnh nặng, người em phải cày thuê, cuốc mướn, đầu tắt mặt tối, suốt ngày mà vẫn không đủ gạo nuôi cha và nuôi người anh lười biếng. Thấy cha già lâm bệnh càng lúc càng nguy kịch, người em đánh bạo, chờ đến đêm ra đồng cắt trộm lúa, đào trộm khoai, đem về bán lấy tiền chạy chữa thuốc thang cho cha. Nhưng rồi một hôm, người cha sắp khỏi bệnh, thì người em út bị bắt quả tang vì tội trộm lúa phải đi tù. Người anh ở nhà túng kế, mặt cha già yếu, bỏ nhà đi lang thang đây đó để xin ăn. Chừng nửa năm sau, anh ta đến kinh thành và xin được một chân lính hầu ở hoàng cung. Rồi một năm sau, nhờ tài nịnh hót, anh được vua cho làm quan ở một huyện nọ. Tuy được làm quan có của ăn của để, nhưng người anh cả chẳng bao giờ về quê thăm nam cha mình và cũng chẳng nghĩ gì đến đứa em đã vì gia đình, vì gã mà phải lâm vào vòng tù tội. Người cha già ở quê nhà nhờ bà con chăm sóc bữa khoai bữa cháo, kéo dài cuộc đời khốn khổ được 2 năm thì chết. Nghe tình cha chết, người em vật vã khóc than nài nỉ người cai ngục cho về quê làm lễ hỏa táng. Ba ngày rồi xin trở về tù tiếp tục trên đường về, nghe tin anh mình làm quan huyện gần đấy, bèn ghé vào thăm anh, định bụng báo tin cha chết cho anh mình hay. Nhưng khi vào định gặp anh, thì người anh bất nghĩa sợi em đến nhờ vả, không nhận em và sai quân hầu quát tháo đuổi đi. Bị anh xua đuổi, người em giận anh lắm, lầm lũi đi nhanh về quê để lo an táng cha. Thiêu xác cha xong, người em nhặt cốt cha đem về nhà thờ nghĩ đến tình cảnh của mình đang vòng tù tội, cha lại già yếu, không người chăm sóc đã qua đời, còn người anh cả lại bội bạc. Người em không cầm được nước mắt. Chàng ngồi ôm mặt khóc suốt ngày. Người cha thương đứa con mồ côi. Hiếu Thảo hiện hồn về bảo. Con ơi, thôi đừng buồn tuổi nữa. Khi mạng hạn tù trở về, con nhớ chăm sóc hai cây kế trước nhà. Con nhớ đừng quên lời cha dặn mãn tù, người em trở về quê, ngày ngày chàng vào rừng đốn củi, gánh ra chợ bán kiếm sống qua ngày. Chiều chiều, nhớ lời cha dặn, chàng bắt sâu, vùng gốc, ra ao gánh nước và tưới cho hai cây khế. Đến mùa, hai cây khế đơm bông kết trái đầy cành. Một hôm, vợ của chúa đất quả trắng lâm bệnh nặng. Chú quả trắng rất thương vợ, thấy vợ đau nặng Sai lũ quả bay đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa thuốc thang, đủ mọi cách mà bệnh tình vẫn không thiên giảm. Có một thầy thuốc, sau khi thăm bệnh cho vợ chú quả trắng xong, bèn bảo chú quả trắng phải đi tìm cho được quả khế về, cho vợ ăn thì vợ sẽ khỏi bệnh. Nghe lời thầy thuốc, chú quả trắng liền sai lũ quả, chia nhau bày khắp bốn phương, tìm cho được khế đem về chữa trị cho vợ một đàn quạ bay về hướng bắc. Thấy hai cây khế của người em nghèo khổ nọ, trái chiếm đầy cành, liền xà xuống. Người em thấy quả xà xuống định vặt khế của mình, liền vác xào ra đuổi quả. Đàn quả sợ bay tứ tung, không sao hái được khế. Một con quả đầu đàn mới nài nỉ. Anh ơi, chúng tôi xin khế về làm thuốc cứu vợ quả chúa chúng tôi đang hấp hối, rồi chúa chúng tôi sẽ đền ơn anh. Người em nghe quả xin khế về cứu vợ quả chúa bị bệnh nặng, liền bảo lũ quả cứ tha hồ xuống mà lấy. Đàn quả xà xuống mỗi con cấp một quả khế bay về. Quả như lời thầy thúc bảo, vợ chú quả trắng ăn khế vào liền lâm bệnh. Chú quả trắng thấy vợ khỏe mạnh trở lại, vui mừng khôn xiết. Khi nghe lũ quả kể lại chuyện người chủ cây khế tốt bụng, chú quả trắng bèn bay đến chở người em ra một hoang đảo giữa biển lấy vàng để đền ơn trả nghĩa đường đi rất xa xôi phải qua bảy cửa sông lớn và vượt một biển rộng mới ra đến đảo khi qua những cửa sông lớn giữa dòng không có chỗ đậu nghỉ cánh chú quả trắng phải ráng hết sức mới bay được từ bờ bên này sang bờ bên kia đến đảo người em nhìn thấy dưới một vực sâu đầy những cục vàng óng ánh khi quả hạ cánh, người em cởi áo túm một gói vàng rồi leo lên lưng chú quả trở về. Từ đó, người em trở nên giàu có, chàng dựng nhà mua đất làm ăn, chẳng bao lâu, chàng trở nên khá giả. Một hôm, gần đến ngày dỗ cha, chàng đến Dinh Quang huyện mời người anh về ăn cổ. Người anh về nhà thấy nhà cửa khang trang rộng rãi, thấy em mình giàu có, bèn tính mưu đoạt gia tài của người em gã ra mặt giận dữ quát hỏi. Mày lại đi ăn trộm của người ta nữa rồi chứ gì? Nếu không mày làm gì mà giàu có thế này hả? Tội mày đáng chết thật. Người em nghe anh nói vậy, sợ bị vu oan, lên thật thà kể lại việc của mình được chú quả trắng chở đi lấy vàng ngoài đảo. Nghe em thuật lại chuyện, người anh không dằn được lòng tham nói. Hai kẻ khế ấy của cha để lại là tài sản của phần tao, mày là em không có quyền thừa hưởng. Nghe anh bảo vậy, người em đành nhường lại hai cây khế của mình đã tốn công chăm sóc bấy lâu nay. Thế rồi đến mùa khế năm ấy, người anh may sẵn một cái túi to, ngồi dưới gốc khế chờ quả đến. Năm sau, vào lúc đổi mùa, vợ chú quả trắng tái phát bệnh cũ. Chú quả trắng lại sai lũ quả đi lấy khế. Người anh thấy lũ quả bay đến liền hỏi, khế của tao đấy, bọn mày cứ tha hồ lấy, nhưng phải nhớ Bảo chú quả đến chở ta đi lấy vàng đấy Khi vợ lành bệnh Chú quả trắng giữ lời hứa Đến chở người anh ra đảo lấy vàng Ra đến đảo Người anh thấy vàng lóa mắt Vội vã hốt Vàng bỏ đầy vào túi to Lại còn nhét vàng đầy cả xà rong Mới chịu lên lưng chú hứa quả trở về Chú quả trắng chở vàng quá nặng Cố bay qua được sáu cửa sông thì đuối sức Đến cửa sông cuối cùng Chú quả bảo người anh bỏ bớt một ít vàng cho nhẹ Để mình có thể bay qua cửa sông Nhưng vốn tính tham lam Tiếc của Hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện Mà vẫn không bỏ bớt một cục nào cả Đến giữa dòng Nặng quá Chú quả trắng láo đảo Làm người anh mất thăng bằng Rơi tõm xuống nước chìm nghiễm Thế là hết đời người anh tham lam và bất nghĩa